của bếp đây tiếp theo bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp cho các bạn xem bếp này được hấp xưởng vào tháng 4 năm 2017 đầu tiên tôi sẽ test cho các bạn xem tính năng là phá ra khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên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 đây cái bên phải của tôi đã thoát ra hiện chức năng thoát ra khi nước cạn nồi thành công thì công tắc có đang mở để lắp pin sạc để sử dụng pin sạc các bạn kéo một pin ở đây ra bất sử dụng một cặp pin đạn như thế này một pin pin sạc sẽ không thể nào bắn vừa vào được do nó cũng ngắn thôi để tăng chiều dài cho viên pin chúng tôi có kèm theo một cái thanh lò xo như thế này cho các bạn các bạn móc vẻ hơi cong của một đầu lên pin khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm đây cực dương có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào cố định thanh lò xo như thế này để tăng chiều dài cho viên pin sau đó chúng ta lắp vào hộp pin hộp pin thì trong hộp nó có ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp theo y chang như vậy cực dương ở bên trong để được âm cực giữa âm ở bên trong cực dương ở bên ngoài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 các bạn chỉ cắm sạc và để sạc thôi sau đó là cắm bộ đi trên trên trên dây sạc đó, nó có sẵn một cái đèn mà, đèn màu đỏ tức là pin nó chưa có còn là pin nó còn chưa có đầy khi nào nó chuyển qua màu xanh lục đó, tức là pin đã đầy rồi các bạn có thể tháo ra các bạn vừa sạc vừa sử dụng hoặc là chúng ta sạc qua đêm đều được hết thì chúng tôi sẽ bảo hành cái bếp ga này cho các bạn nếu mà các bạn mua là bảo hành cho vòng một năm đổi trả cho vòng 10 ngày đầu nếu có vấn đề lỗi gì về kỹ thuật cũng như tặng kèm cho các bạn một bộ pin sạc để các bạn có thể sử dụng bếp ga đồ điện nhật một cách nó tiết kiệm hơn cũng như là chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một cặp kiềng dự phòng nữa bếp có cặp kiềng zin của nó sử dụng được khoảng từ 5 cho đến 6 năm các chúng tôi tặng các bạn thêm một cặp nữa để các bạn nhân đôi thời gian sử dụng từ 5 năm thành 8 cho đến 10 năm hoặc là trong thời gian chúng ta sử dụng đó, nó bị hư hỏng thì chúng ta cũng không có lo không có đồ để thay nữa trên đây tôi vừa test các bạn xem hai cái chức năng của bếp là khóa ga khi nước cạn nồi là và khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa thì bếp này nó là dòng bếp cơ hạ bản nên nó không có tích hợp những chức năng từ bếp khác giúp cho các bạn có thể nấu nướng cũng như không có chức năng hẹn giờ thì nếu mà các bạn muốn hẹn giờ tắt bếp chúng tôi có bán kèm một cái thiết bị hẹn giờ như thế này giá là 80.000 một cái sử dụng rất là đơn giản các bạn chỉ việc lấy dây sạc cắm vào bếp rồi cắm vào cái thiết bị hẹn giờ là thôi các bạn hẹn tối đa được là 90 phút ở đây tôi sẽ để một phút để thử chúng tôi bật bếp bên ờ, phải lên nhưng cuối cùng các bạn lấy pin ra để cái bếp không còn nguồn điện nữa thì sau khi mà cái thiết bị này hết giờ nó sẽ tự động tắt điện và bếp của chúng ta nó sẽ khóa ga các bạn có thể nấu nướng những món ăn mà chúng ta biết trước cái thời gian chính chúng ta có thể dự đoán trước cái thời gian chính đó, chúng ta có thể hẹn giờ tắt bếp các bạn bếp ga nội điện Nhật mà chúng ta gặp vấn đề về cái ngọn lửa nó bị đỏ khi mà nấu nướng cái đó có thể là do cái lượng tiết lưu ga không ổn định thì chúng tôi có bán kèm một cái van ga Namilus như thế này giá bán là